Giữa cái nắng vàng tươi của mùa xuân, khuôn viên khoa quản trị và kinh doanh HSB Đại học Quốc gia Hà Nội tràn ngập sắc đỏ rực rỡ của những tà áo dài, của những gian hội trại được trang trí tươm tất và hơn cả là niềm vui tràn hòa trên gương mặt của các vị khách quý, các giảng viên, chuyên viên và học viên, những người đã tham dự Hội làng Xuân Kỷ Hợi 2019 tại HSB. Hội làng vinh dự tiếp đón các vị khách quý trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp đối tác và tài trợ, đặc biệt là các chuyên gia, giảng viên và học viên, cựu học viên đã gắn bó với ngôi nhà chung HSB. Là lễ hội được tổ chức thường niên trong suốt 24 năm, hội làng đã trở thành nét văn hóa truyền thống, làm nên bản sắc đặc biệt của khoa quản trị và kinh doanh. Hội làng là nơi mà thầy cô, học trò cùng khoác lên mình những trang phục dân tộc, chơi những trò chơi dân gian, thưởng thức các tiết mục biểu diễn đậm đà bản sắc và cùng nhau nâng chén rượu nồng. Đây cũng là nơi gặp gỡ, giao lưu của tất cả giảng viên, các nhà khoa học, học viên, các đối tác, doanh nghiệp đã đồng hành cùng HSB trong suốt thời gian qua. Do đó, hội làng không chỉ là nơi giao lưu, gắn kết thêm tình cảm thầy trò, mà còn là cơ hội gặp gỡ của nhiều nhân duyên trong công việc và cuộc sống. Chia sẻ tại buổi lễ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Đình Phi, chủ nhiệm khoa Quản trị và Kinh doanh, trân trọng gửi lời cảm ơn các vị khách quý, các doanh nghiệp và học viên đã tới tham dự hội làng, ngày hội giao lưu và tri ân, vinh danh những đóng góp và tình cảm của mọi cá nhân, tổ chức đã dành cho HSB. Và trong không khí của năm mới, tôi xin uh, chúng ta cùng nhau có lẽ là nâng cốc để chúc mừng cho những thành tựu đạt được trong nhiều năm vừa qua chúc cho tình bạn chúng ta đời đời bền vững và chúc cho Sai phát triển bền vững. Xin cảm ơn. Những tình cảm đó là thước đo của sự phát triển bền vững mà HSB đã và đang xây dựng trong bề dày lịch sử 24 năm qua. Những nét văn hóa dân gian tốt đẹp đã được tái hiện tại khuôn viên của khoa quản trị và kinh doanh với hai phần lễ và hội. Trong thời khắc thiêng liêng chuẩn bị đón chào năm mới kỷ hợi 2019, thầy trò HSB đã cùng dâng lên trời đất lễ vật báo cáo thành quả đã gặt hái được trong năm 2018 và cùng cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc. Bên cạnh các tiết mục biểu diễn văn nghệ dân gian như tiết mục múa ngày mùa, đánh chống hội, độc tấu đàn nhị, quan họ Bắc Ninh, làn điệu trèo tứ quý, tiết mục biểu diễn của nghệ sĩ violon và giọng ca ngọt ngào của ca sĩ nhỏ tuổi Thảo Nguyên với ca khúc Hello Việt Nam đã làm cho không khí của ngày hội thêm ấm nồng, giàu xúc cảm trong ngày hội làng, HSB cũng trang trọng vinh danh các giảng viên, học viên xuất sắc của năm 2018 với các giải thưởng Giảng viên của năm, Học viên của năm, tri ân các cá nhân có hoạt động tích cực trong các phong trào của HSB, giải thưởng Câu đối vàng, giải thưởng cuộc thi sáng tác với chủ đề HSB trong tôi là, giải thưởng xóm sinh, vân vân. Đặc biệt, cuộc thi HSB The Face đã đón nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của thí sinh là học viên và cán bộ giảng viên HSB. Theo đó, cặp đôi thí sinh của lớp MNS 08 chương trình đào tạo thạc sĩ quản trị an ninh phi truyền thống được lựa chọn là gương mặt xuất sắc đại diện cho hình ảnh giàu tri thức và sáng tạo của HSB. Một phần đặc sắc của hội làng chính là những gian hội trại với những phong cách rất riêng, chứa đựng mong muốn và khát vọng của cán bộ, giảng viên và các học viên HSB. Nếu hội trại của lớp MNS 09 rực rỡ với màu đỏ của những trang phục truyền thống, của lễ vật là những chú heo với ước mong một năm mới sung túc, đủ đầy thì sự giản dị và đậm đà bản sắc dân tộc trong cành đào, mầm ngũ quả, những sản vật quê hương như cốm làng vòng, măng nứa khô yên bái tại gian chợ quê của lớp MNS 08 lại mang đến cho các vị khách quý những cảm xúc thật ấm cúng, gần gũi. Giáo sư tiến sĩ Sandy Langen, hiệu trưởng trường kinh doanh thuộc Đại học Công lập New York, Hoa Kỳ cho biết, ông rất ấn tượng với bản sắc quê hương Việt Nam tại quán quê nhất là linh vật cá chép mà các học viên đã mang đến hội làng. Theo đó, câu chuyện cá chép vượt vũ môn đã được các học viên gửi gắm trong linh vật, thể hiện khát vọng chinh phục những đỉnh vũ môn của tri thức. Và hơn nữa là khát vọng, mục tiêu HSB sẽ vươn mình trở thành trường đại học uy tín hàng đầu tại Việt Nam và khu vực về quản trị liên ngành. Gian Trợ Quê đã xuất sắc giành giải quán quân trong cuộc thi xóm sinh của hội làng HSB Xuân Kỷ Hợi hội làng Xuân Kỷ Hợi với những màu sắc truyền thống và hiện đại, quyện hoa với những khát vọng, tâm huyết và tình yêu mà nhiều thế hệ giảng viên, các nhà khoa học, đội ngũ cán bộ và học viên dành cho đại gia đình HSB đã thực sự để lại những dấu ấn khó phai. Tất cả đã góp phần gắn kết tình cảm thầy trò, tình bằng hữu, mở ra những cơ hội cùng nhau hợp tác và cùng nhau thành công. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những mùa hội làng HSB tiếp theo.